bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại và test những tính năng của bếp cho các bạn xem này phía dưới và đằng sau tôi đã bọc lưới lại để đề phòng trường hợp chuột nó chạy vào nó cắn phá dây điện bếp cũng có hai cái nắp có hai cái nắp được chia lửa bằng inox này đầu tiên tôi sẽ bật hết bát mà bây giờ tôi sẽ test tính năng của bếp cho các bạn xem bếp này có lưới hai tầng lửa một tầng lửa trên áp xuống và một tầng lửa dưới hai tầng lửa dưới đây các bạn có thể dễ dàng đứng đồ mà không cần phải chở nhiều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 các bạn lưu ý là chúng ta phải gạch đúng cực tránh lắp sai lắp đảo cực và nếu lắp sai lắp đảo cực lâu ngày sẽ làm hư hỏng pin cũng như bếp chúng ta sẽ không hoạt động được ở đây thì bếp lắp pin sạc và sử dụng bình thường khi sử dụng pin sạc để theo dõi cái lượng pin của nó chúng ta có thể nghe tiếng đánh lửa của bếp khi sử dụng nó nhanh nó mạnh như thế này là nó còn nhiều và nó yếu nó chậm dần đi tức là nó sắp hết hoặc là các bạn cũng có thể nhìn một cái đèn ở đây nó sáng đỏ lên nó không tắt tức là pin yếu chúng ta cắm sạc vào Bên phía tay trái chúng tôi có làm sẵn cho các bạn một đầu dây sạc và đi kèm với đó là một đoạn sạc dài 3 mét để các bạn có thể sử dụng nếu mà bếp nó ở vị trí xa của ổ điện đây. Chúng ta cắm vào để sạc thôi. Cục sạc thì chúng ta cắm vào ổ điện. Các bạn uh, nhìn ở trên cục sạc đó, nó có một cái đèn hiển thị. Đèn màu đỏ tức là bên chưa có đây. Các bạn sạc khi nào đèn nó chuyển sang màu xanh tức là pin đã đầy rồi, các bạn tháo ra. Các chúng ta vừa sạc vừa sử dụng hoặc là sạc qua đêm đều được hết.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 từ pin nhập về vâng. có rất là nhiều loại pin như thế này chúng tôi bán là 50.000 một cặp một cặp pin như thế này các bạn sử dụng với bếp này được khoảng từ 4 đến 5 tháng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 để các bạn có thể thoải mái rang những loại thực phẩm khô cần nhiệt độ cao không có lo sợ bị kìm hãm nhiệt độ nữa ngoài ra thì bếp này không có chức năng hẹn giờ nếu mà các bạn muốn hẹn giờ thì chúng ta phải mua kèm một cái ổ cắm hẹn giờ để sử dụng đây là thiết bị ổ cắm hẹn giờ có giá là 80.000 một cái để sử dụng rất là đơn giản thôi các bạn chỉ việc lấy dây sạc đang cắm vào bếp rồi chúng ta cắm vào cái thiết bị ổ cắm hẹn giờ này rồi chúng ta cắm vào ổ điện các bạn tăng chỉnh tối đa lên cho nó là được 90 phút ở đây tôi sẽ để về mức một phút thôi để thử nào tôi bật bếp lên bước cuối cùng là các bạn lấy đèn ra lấy pin ra để cho bếp khi mà không còn nguồn điện nữa thì nó sẽ tự động nó khóa ra các thiết bị hẹn giờ này có thể giúp các bạn nấu hoặc là nướng những món ăn chúng ta dự đoán trước cái thời gian chính của nó được